nắp thì mình chơi nắp trái nào nắp thì mình chơi nắp nào cũng được các bác nhá và cái mặc định của nó ở đây sẽ là mặt nhất nhất thì là mình đánh gì các bác nhất mình đánh xỉu đúng không ạ nhưng mà khi mà làng tay con đánh xỉu nhiều quá các bác chỉ cần một cái động tác rất là nhẹ thôi các cũng đã có thể chuyển từ mặt nhất sang mặt năm mà không cần dùng đến remote như những cái bộ đĩa khiển khác nha các bác nhá các có thể chuyển lên mặt năm năm là lên mặt cao thì mình tài rồi đúng không ạ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 em khẳng định trong này có mặt 5 này 5 em đánh tài nha các bác nhá đó có 5 đánh tài được chưa ạ trong này có mặt nhất này các bác này nhất xỉu nha đó nhất xỉu được chưa ạ các bác muốn biết tại sao khi lắc mà em lại có thể biết được bên trong này có nhất hay là ngũ thì các bác cứ liên hệ với em